quay Mẹ ơi, mẹ như siêu nhân Sáng trưa chiều tối mẹ cân cả ngày Con cần là mẹ có ngay Sớm mơ mơ nắng chẳng ngày nào vơi Siêu nhân là mẹ mẹ ơi Nấu cơm nấu nước tuyệt vời thơm ngon Việc nhà là việc tí hon Tắm cho con trước rồi còn ăn cơm Ăn xong là bây giờ hơn Học bài một tí là con ngủ vui Đi chơi với mẹ cực vui Con cười tiếp mắt là mẹ vui là mẹ cười Mai sao không lớn nên người là con yêu mẹ gặp mười lần hơn sinh thành nỗi nắng công ơn bao nhiêu gian khó siêu nhân là mẹ la la la la la la la la la la la la la la la la la la mẹ ơi mẹ như siêu nhân Sáng trưa chiều tối mẹ cần cả ngày Con cần là mẹ có ngay Sớm mơ mơ nắng chẳng ngày nào vơi Siêu nhân là mẹ mẹ ơi Nấu cơm nấu nước tuyệt vời thơm ngon Việc nhà là việc tí hon tắm cho con trước rồi con ăn cơm ăn xong là bây giờ hơn học bài một tí là con ngủ vui đi chơi với mẹ cực vui con cười tiếp mắt mẹ vui mẹ cười mãi sao không lớn nên người là con yêu mẹ gặp mười lần hơn xin thành nỗi nắng công mơ bao nhiêu gian khó siêu nhân là mẹ la la la la la la la la la la la la la la